Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập cuối học kỳ 1 với chị Hiên nhé. Và khối lớp ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng trọng tâm hơn một chút xíu. Đó sẽ là khối lớp 12 và dành cho các bạn 2K5 nha. À thứ ba em thi văn à Vậy thì Đinh Hữu ơi chị rất hy vọng là với cái phần ôn tập ngày hôm nay thì có thể giúp ích được cho em trong quá trình em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 nhé Được không nào? À chị ơi trong thời gian thi môn văn 90 phút cuối kỳ khả năng vào bài nào ạ? Thật ra thì bất cứ tác phẩm nào cũng đều có thể xuất hiện ở trong ờ, kỳ thi cuối học kỳ 1 này miễn là những cái tác phẩm đó các em đã được học. Vậy nên là nếu như mà để nói là vào tác phẩm nào thì sẽ rất là khó được không ạ? Rồi, các bạn ơi, chị rất hy vọng là chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị và mọi người nhé. Đừng quên là tác thêm những người bạn của mình nữa bởi vì chị tin rằng phần kiến thức này không chỉ có các em cần đâu mà bản thân những người bạn của các em chắc chắn là cũng đang rất cần cái phần kiến thức này để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đấy. À, sở em giới hạn vào thơ khó đoán quá. Uhm, nếu như mà thơ thì sẽ chỉ có uh, Tây Tiến này, Việt Bắc này, trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng này, sóng của Xuân Quỳnh này. chứ đúng không? Chỉ có những cái tác phẩm đấy là trọng tâm thôi mà, phải không? Đó, thế nên là chị nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể chủ động trong cái quá trình ôn tập của mình bởi vì dường như là cái khối lượng kiến thức là chúng mình cũng đã biết rõ được là cái khối lượng kiến thức đó là như thế nào rồi mà, đúng không? Ok không? Rồi, chúng mình ơi, có thể là tác thêm những người bạn vào trong phần phát trực tiếp này để cùng ôn tập với chị nhé. Hiện tại thì chị đang có hai sự lựa chọn dành cho các bạn. Bởi vì trong chương trình ôn tập cuối học kỳ 1 dành cho các bạn học sinh lớp 12 ý, thì à, chúng mình sẽ có hai cái dạng chính cần ôn. Đầu tiên là chúng ta ôn về các tác phẩm thơ và thứ hai là chúng ta ôn về các tác phẩm văn xuôi Cụ thể là chúng ta đã được học về cái thể ký Với một cái thiên tùy bút Người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Và thứ hai là cái bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thế thì không biết là bây giờ các bạn muốn là chúng mình sẽ cùng với nhau lượt lại và ôn tập về mảng kiến thức nào đây ạ? <laughs> chúng mình sẽ cùng gọi là cho mọi người lựa chọn một chút xíu cho các em vote một chút xíu nhá. Nhưng mà hãy nhớ nha, chia sẻ cái phần phát trực tiếp này với trang cá nhân của mình này, rồi tác thêm những người bạn bởi vì là Chị tin rằng đây không phải là những phần kiến thức mà chỉ có các bạn cần đâu Mà có thể là những người bạn của các bạn cũng đang rất là cần phần kiến thức này đấy Thế thì chị không biết là các bạn đang à, đang cần à, bút ký À, Thịnh Bùi thì nói rằng là em đang cần bút ký à, Bài sóng của Xuân Quỳnh đi chị Đấy là Hoàng Lâm các bạn khác thì sao nào? Các em đang muốn là chúng mình cùng với nhau lượt lại và ôn tập lại về tác phẩm nào đây? À, người lái đò sông Đà đi chị Hiên ơi <laughs> Mỗi bạn thì đều có một ý kiến Nhưng mà đã vào xem phần phát trực tiếp này rồi Thì đừng quên thả tim cho chị Hiên nhá À, hình tượng sông Đà đi chị Thấy là có vẻ là vốt sông Đà đang nhiều hơn rồi đây Vốt sông Đà đang nhiều hơn rồi đây Để đợi thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa Các bạn cùng à, gọi là bình chọn Thế thì sau đó chúng mình sẽ cùng lựa ra cái tác phẩm để chúng mình sẽ cùng ôn tập ngay và luôn ở trong cái buổi ngày hôm nay với chị nha. Ok không ạ? À rồi. À, ai đã đặt tên cho dòng sông đi ạ? <laughs> Hình như là cái giới hạn của chương trình Giới hạn chương trình của Thịnh Bùi Hầu như là vào dòng sông này, vào sóng thì phải đúng không em? Thế còn các bạn khác thì sao? Chúng mình muốn là cùng với nhau ôn tập à, tác phẩm nào đây ạ? Chúng mình muốn cùng với nhau ôn tập tác phẩm nào đây ạ? À rồi, vậy thì Ngày hôm nay, người bạn đồng hành cùng với chị Hiên chính là một trong số những cái ấn phẩm mới nhất của học văn chị Hiên, bộ sổ tay văn học và cụ thể là chị đang sử dụng cuốn thứ ba trong bộ sổ tay văn học này. Các bạn đừng quên là hiện tại vẫn đang có chương trình ưu đãi về giá sách và cụ thể là chương trình pre-order với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ yêu thương cho các bạn. Thế nên nếu như chúng mình muốn học kiến thức nền thật tốt thì các em có thể thể sử dụng cái bộ sách này để vừa học trên lớp và vừa ôn thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé. Bây giờ thì sẽ đến với một cái tác phẩm các em có thể nhìn thấy ạ. Ngay từ phần bìa, với một cái cuốn sách với tựa đề Dòng sông ký gửi cuộc đời thì chắc hẳn các em cũng đã biết được là trong cuốn sách này thì à, sẽ chia sẻ với chúng mình điều gì rồi đúng không ạ? Chúng ta có trước tiên nhá, người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân các bạn ơi được không ạ người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân và bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu kiến thức về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhé hãy nhớ này khi mà chúng mình học bằng bộ sách này thì đề nghị các bạn chuẩn bị cho chị một chiếc bút nhớ và cũng đề nghị các bạn chuẩn bị cho chị một chiếc bút để ghi và chúng ta sẽ không cần phải chuẩn bị thêm bất cứ một thứ gì ngoài hai thứ này đâu ạ. Ok chưa nào? Đây là cái phần lời dẫn thôi nhá. Chúng mình sẽ cùng đến với nội dung chính trong ngày hôm nay trước tiên. Đây ạ. À, khi mà ôn tập hay là học về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì chị tin chắc chắn rằng là cái phần kiến thức đầu tiên mà chúng mình sẽ phải tìm hiểu đó chính là phần kiến thức về tác giả. Và thông qua cái nội dung thông tin này ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gạch ra những cái ý chính về Nguyễn Tuân để sau đó chúng ta có thể sâu chuỗi lại biến nó trở thành những cái đoạn văn, biến nó trở thành những cái lời dẫn trong những cái phần bài viết của các bạn nhé. Chị biết rằng là có rất nhiều bạn sử dụng ngữ liệu Cụ thể là ngữ liệu về tác giả để dùng cho phần mở bài của mình Chị cho rằng đây là một cái ngữ liệu rất là tốt mà Đúng không ạ? Đây thực tế là một cái ngữ liệu rất là tốt đây, bây giờ chúng mình có nhá. Trước tiên này, Trước tiên là Nguyễn Tuân về tiểu sử con người thì chúng ta có Nguyễn Tuân sinh ra ở Hà Nội. Được không ạ? À? Và ông trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. À, đây là những cái thông tin để chúng mình biết. Và chúng ta cũng hiểu vì sao mà cái không gian nghệ thuật cứ trở đi trở lại trong những sáng tác của người nghệ sĩ này đó chính là Hà Nội thân thương đúng không ạ và bên cạnh Hà Nội thì chúng ta cũng có một cái mảnh đất nữa đó là mảnh đất Tây Bắc đấy với vẻ đẹp của những con người lao động bình dị ở trong thiên tùy bút người lái đò sông Đà nói riêng và trong tập tùy bút sông Đà nói chung được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình có ở đây nhá Trước tiên đấy là về tiểu sử là có về uh, nơi quê hương của Nguyễn Tuân Đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng có ý tiếp theo này Về tính cách nhé Đấy ạ, chúng mình sẽ có về tính cách các em ơi, khi mà các bạn sở hữu bộ sách này rồi thì à, các em cũng có thể tham gia với chị Hiên trong những cái buổi học về kiến thức nền và tham gia cùng với chị trong những cái buổi ôn tập như thế này rất là hiệu quả. Thay vì việc là chúng ta phải ghi chép cực kỳ là mệt thì bây giờ có cuốn sách này chúng mình chỉ cần ngồi và lắng nghe phần chị giảng thêm. Cộng thêm với đó là gạch những cái ý quan trọng ở trong cái cuốn sổ tay này để chúng mình có thể phát triển được những cái nội dung dẫn dắt từ những phần kiến thức được trao đổi trong cái cuốn sách này nhá. Ok chưa ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây này về tính cách của Nguyễn Tuân. Trước tiên, Nguyễn Tuân yêu Việt Nam với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Và các em ơi, có lẽ đây cũng chính là một trong số những cái ý để chúng ta thấy được rằng là trong văn của Nguyễn Tuân, chúng ta nhìn thấy được một cái sự hài hòa giữa cả vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại. Và cái vẻ đẹp truyền thống ấy dường như được bắt nguồn từ một cái lòng yêu, đó là lòng yêu những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Chúng ta được cụ thể hóa về cái lòng yêu những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc bằng Ông yêu tha thiết tiếng Việt, những kiệt tác văn chương, những điệu à được không ạ? Nhạc điệu hoặc đài của các lối ca, lối hát ca trù dân dã mà thiết tha. Và đây cũng chính là những đẹp những nét đẹp rất riêng của Việt Nam. Các em nhá. Khi mà chúng mình uh, làm rõ được không ạ? Khi mà chúng mình làm rõ về cái giá trị à, vẻ đẹp truyền thống, vẻ đẹp hiện đại trong văn của Nguyễn Tuân thì chúng mình cũng hoàn toàn có thể chủ động lý giải bằng những cái phần thông tin được cung cấp ở đây À em đang đợi nhận sách nè <laughs> Trần Tới ơi Bởi vì là bây giờ mới là đang là chương trình pre-order thôi Hiện tại thì uh, sách vẫn đang được in ấn và đợi ngày về Nên thành ra là chúng mình sẽ phải đợi khoảng một tuần cho đến 10 ngày mới có thể nhận được sách đấy Nên là Tới ơi em à, rất là thông cảm cho các chị nhá Phải hy vọng rằng là khi nhận được bộ sách này Thì Tới sẽ học cùng với chị thật là hiệu quả về kiến thức nền nhá Ok không ạ? Bây giờ quay trở lại đây nhá, chúng mình có này. Thông tin số 2. Có lẽ đây cũng chính là một cái phần lý giải cho cái chữ ngông mà chúng ta gán cho Nguyễn Tuân. Một cái vẻ đẹp ngông nghênh kiêu bạc bởi vì ở Nguyễn Tuân thì cái ý thức cá nhân phát triển rất cao. Được không ạ? Và đối với người nghệ sĩ này thì ông viết văn trước hết để khẳng định cá tính độc đáo của mình. Ông đã tự gán cho chính bản thân mình một cái chứng bệnh, đó là chứng bệnh xê dịch, hay nói cách khác là chủ nghĩa xê dịch. Được không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là một cái lối sống tự do phóng túng không phù hợp với chế độ thuộc địa và đặc biệt là trong cái giai đoạn trước cách mạng thì bản thân Nguyễn Tuân lúc bấy giờ có rất là nhiều những cái sự bất mãn với thời cuộc và lúc bấy giờ thì ông ấy đã từng hai lần vào tù đấy các bạn ạ chỉ vì là phản đối à, giáo viên pháp nói xấu người việt và chúng ta có thể thấy rằng là chính cái niềm đam mê với chủ nghĩa xê dịch này à, chính cái lối sống tự do phóng túng của người nghệ sĩ này thì đã khiến cho bản thân Nguyễn Tuân có cơ hội có dịp được đến với rất nhiều những cái miền đất khác nhau, ngắm nhìn những cái vẻ đẹp khác nhau và truyền tải tất cả những cái vẻ đẹp đó vào trong tác phẩm của mình. Hãy chú ý nhé. Tiếp tục nói về con người của Nguyễn Tuân. Bên cạnh cái đầu tiên là yêu những giá trị văn hóa cổ truyền. Bên cạnh cái việc là ý thức cá nhân phát triển rất cao thì chúng ta còn có cái ý số 3, đó chính là Nguyễn Tuân là con người rất mực tài hoa. Đó các bạn ơi Chị tin chắc chắn rằng là với cái cuốn sách này thì Các em có thể lấy được thông tin rất là nhanh Và việc chúng ta cần đó chính là sâu chuỗi nó lại Và đưa vào trong bài viết của mình một cách linh hoạt và phù hợp thôi Nhá Thì cái ý số 3 ở đây là Con người rất mực tài hoa Và cái sự rất mực tài hoa ấy Được lý giải qua việc Tuy chỉ viết văn Nhưng ông còn am hiểu nhiều môn nghệ thuật khác Như là hội họa này điêu khắc này à, sân khấu này điện ảnh này và các em có biết không một trong số những diễn viên điện ảnh đầu tiên của chúng ta đó chính là Nguyễn Tuân đấy Nguyễn Tuân đã từng được sang Hương Cảng của Trung Quốc để đóng một cái bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông ấy chính là bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Ma Thế sau đấy thì ông ấy chỉ xuất hiện chừng có vỏn vẹn là 15-20 giây thôi Với hình ảnh của một cái bóng mờ mờ trăng trắng Thế nhưng mà sau này thì Nguyễn Tuân lúc nào cũng rất tự hào về vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình Và sau này thì ông ấy cũng có đóng một số những bộ phim khác nữa Nhưng mà có thể thấy là đấy là một trong những cái ký ức là một trong những cái câu chuyện để chúng ta thấy được rằng là đó Nguyễn Tuân thực sự là một cái con người rất là tài hoa, là một cái con người có một cái tính cách mà chúng ta có thể thấy là một chút ngông, đúng không ạ? Và chúng ta tìm hiểu về người nghệ sĩ này thì chúng ta thấy được cực kỳ là nhiều những cái điều thú vị. Các em có biết không? À, người ta nói rằng là nếu như bây giờ mà Nguyễn Tuân còn sống thì hãy mời Nguyễn Tuân trở thành đó chính là hướng dẫn hướng dẫn đã hãy mời Nguyễn Tuân trở thành đại sứ du lịch. Bởi vì tất cả những cái gì mà Nguyễn Tuân truyền tải trên những trang văn của mình Đó là những cái điều rất là đẹp Đó là những cái vẻ đẹp truyền thống Đó là những cái vẻ đẹp hiện đại của đất nước Việt Nam, của con người Việt Nam Và qua những cái trang văn tài hoa của Nguyễn Tuân Thì chúng ta còn gì ạ? Yêu nó hơn rất là nhiều Đấy, thế nên đây là một số những cái điều khá là thú vị mà chị muốn là các bạn cũng sẽ biết thêm về nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Đây ạ, à, bên cạnh đấy thì Nguyễn Tuân còn nổi tiếng là người sành ăn. Đối với Nguyễn Tuân ấy, không chỉ đơn thuần là ăn để cho no, mà đối với Nguyễn Tuân thì ăn là một nghệ thuật, một giá trị thẩm mỹ, một sự khám phá cái ngon mà tạo hóa đã ban cho. Ngoài ra thì ông ấy cũng là một người mà rất là yêu yêu đất nước được không ạ yêu thiên nhiên yêu tha thiết thiên nhiên được không ạ? Ông ấy luôn luôn có những cái phát hiện hết sức tinh tế và độc đáo về núi sông, cây cỏ trên đất nước mình. Và cái điều cuối cùng, chia sẻ về con người của Nguyễn Tuân. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Đó chính là Nguyễn Tuân là một nhà văn biết quý trọng thực sự nghề nghiệp của mình. Và đối với người nghệ sĩ này, cái việc gì ạ? À? Nghệ thuật không phải là một hình thái hình Nghệ đối với ông thì nghệ thuật là một hình thái lao động nghiêm túc Thậm chí là khổ hạnh Và ông đã lấy chính cuộc đời cầm bút hơn nửa thế kỷ của mình Để có thể chứng minh cho quan niệm này và các em ơi, khi chúng ta tìm hiểu về những tác phẩm của Nguyễn Tuân thì chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân cũng đã thực sự nghiêm túc trong việc ông ấy viết, sáng tạo những cái tác phẩm của riêng mình mà đúng không ạ? Và Thiên Tùy Bút, Người lái đò sông Đà chính là một trong số những tác phẩm thể hiện rất rõ về con người, về tính cách, về vẻ đẹp trong ngòi bút của tác giả Nguyễn Tuân. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút các ý nữa về sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này nhé. Kể cho các bạn một cái câu chuyện vui vui khi mà chúng mình chuyển sang cái sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân. Đó chính là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân thì lấy vợ khá là sớm Và vợ của ông ấy là bà Vũ Thị Tuệ Bà Vũ Thị Tuệ có kể lại những cái ký ức về người chồng của mình đó là trong một lần mà bà Tuệ những cái lần trước bà Tuệ mang bầu ấy thì Nguyễn Tuân không bận bởi vì là ông ấy là một cái người rất là ham đi. Nên là trong lần này thì ông Nguyễn Tuân ông ấy đã hứa với cả bà Tuệ là ông ấy sẽ về để đưa vợ của mình đi sinh. Thế mà cuối Cuối cùng bà Tuệ cứ đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy chồng của mình đâu cả. Và cuối cùng là phải lủi thủi đi vào phòng hộ sinh đúng không ạ? Đi vào phòng sinh một mình. Hay là một cái câu chuyện khác khi mà Nguyễn Tuân đưa con của mình đi xem phim, đi xem chiếu bóng. Thì vì cái sự, tức là vì cái câu chuyện với những cái người bạn của mình quá đỗi vui vẻ mà ông ấy đã quên mất việc là con của mình đi cùng và ông ấy đã để quên con ở cái dạp chiếu bóng đó khi mà Nguyễn Tuân chợt nhớ ra thì ông ấy vô cùng hốt hoảng. Ông ấy quay trở lại cái dạp chiếu bóng đó để tìm. Thế nhưng mà không thấy con của mình đâu cả. Và cuối cùng thì là bà Tuệ đã đến dạp chiếu bóng và đưa con, đưa em bé đó về rồi, đưa con của mình về rồi. Thì chúng mình có thể thấy rằng là những cái câu chuyện rất là đời thường của Nguyễn Tuân để chúng ta có thể thấy rằng à, thật ra những cái người nghệ sĩ thì ra những người nghệ sĩ họ cực kỳ tài hoa ở à, trong cái ngòi bút của mình họ cực kỳ là hay ở trong những cái tác phẩm của mình thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường thì họ cũng chỉ là những người bố họ cũng chỉ là những người chồng bình thường thôi đúng không ạ? Và họ cũng có những cái sự ngẫnh ngãng, họ cũng có những cái điều mà những cái gì ạ? Cái điều mà rất là đáng yêu mà chúng ta có thể tìm hiểu thì để cho chúng ta có thể yêu thêm những cái vẻ đẹp bình thường nữa của những người nghệ sĩ này trong cái cuộc sống đời thường của họ được không ạ? Thì đấy là một số những cái câu chuyện nho nhỏ về Nguyễn Tuân nhá. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng lượt sang những cái ý chính về sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này. Các bạn ơi, biết về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân để chúng ta thấy rằng đây thực sự là một tác giả mà các bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Chúng mình sẽ thấy nhá về sự nghiệp sáng tác. Đây ạ, à, chúng ta sẽ nói về ý đầu tiên đi, quá trình sáng tác. Ok chưa? Ở trong cái cuốn sách này thì chị trình bày hết sức khoa học bởi vì là khi mà nhắc tới quá trình sáng tác thì chúng mình sẽ nhắc tới những cái ý chính. Đó là thời điểm bước vào à, cái sự nghiệp cầm bút này, rồi thì quá trình sáng tác này, rồi thì đề tài sáng tác này, rồi thì phong cách nghệ thuật này, những tác phẩm tiêu biểu này. Đấy, thì đấy là những cái ý chính nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có một trong những cái rất là quan trọng, đó chính là quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân. Nói về quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân thì các bạn có thể dùng bút để các bạn Vẽ một cái sơ đồ như thế này cũng được Hoặc là các bạn có thể vẽ luôn lên đây Nhá Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái dấu mốc đó là năm 1945 Đây sẽ là cái mốc nhá Thì các bạn sẽ thấy là trong sách thì đã giải thích rất rõ cho chúng mình Về quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân Cũng như từ đó chúng ta sẽ nhìn nhận được cái sự chuyển biến trong ngòi bút của người nghệ sĩ này Ở đây các bạn có thể thấy nhá đây ạ, à, trước năm 1945. Được không? Thì tác phẩm Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 chủ yếu xoay quanh ba đề tài. Đó là chủ nghĩa xê dịch, đó là vẻ đẹp của vang bóng một thời và đó là đời sống trụy lạc. Ngay từ cái chọn đề tài, chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tâm lý của bản thân người nghệ sĩ trong trong thời điểm này là như thế nào rồi đúng không ạ? Đó là một cái sự bất mãn với thời cuộc, đúng không? Đó là một cái sự bí bách với một cái xã hội rất là gì ạ hỗn loạn ở thời điểm lúc bấy giờ với bao nhiêu những cái kìm kẹp từ phong kiến mục ruỗng rồi từ chế độ thực dân đúng không nào? Thì các bạn sẽ lưu ý nhé, đấy là trước năm 1945. Thế còn sau năm 1945 thì sao đây ạ? À, chúng ta có thể thấy năm 1945 thực sự đã trở thành một cái cuộc lột xác kỳ diệu. Và cái cuộc lột xác kỳ diệu này chúng ta thấy được ở đây đó chính là gì nhỉ? À, chúng ta thấy được ở đây đó chính là từ sau cách mạng tháng 8 thì người nghệ sĩ này đã chân thành đem ngòi bút để phục vụ cho cuộc chiến đấu của dân tộc. Nhá. Và Nguyễn Tuân luôn luôn có ý thức phục vụ trên cương vị của một nhà văn. Được không ạ? Nguyễn Tuân luôn luôn có ý thức phục vụ trên cương vị của một nhà văn. Và đồng thời thì vẫn muốn phát huy cái cá tính và phong cách độc đáo của mình. Và ở cái giai đoạn này thì ông vẫn viết về cái đẹp. Có thể thấy một cái sợi dây xuyên suốt của Nguyễn Tuân trong cái quá trình sáng tác của mình vẫn là cái đẹp. Thế nhưng cái đẹp bây giờ không còn là cái đẹp của một thời vang bóng nữa Mà cái đẹp bây giờ là cái đẹp của hiện tại Là phong cảnh thiên nhiên đất nước Là gì ạ? À là hình ảnh, là vẻ đẹp của những con người Việt Nam Những con người lao động bình dị trong cuộc sống đời thường Thì chúng mình sẽ lưu ý cho chị nhé Và cái cảm hứng ở đây chúng ta có thể thấy Thay vì một cái cảm xúc tâm trạng bất mãn với thời cuộc thì bây giờ chúng ta có ở đây lại là một cái cảm hứng ngợi ca trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước là một cái cảm hứng ngợi ca trước vẻ đẹp của con người lao động trong cuộc sống bình dị thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Đấy là những phần thông tin đầu tiên. Tiếp theo đến phong cách nghệ thuật này. Đó, phong cách nghệ thuật nha. Thì chúng mình có ở đây đó là một cái thể loại sở trường của người nghệ sĩ này. Thật ra thì ông này ông ấy cũng sáng tác ở khá là nhiều các cái thể loại khác nhau Thế nhưng mà có thể thấy rằng là để mà người ta yêu hơn cả Người ta mến hơn cả Người ta cảm thấy là xuất sắc hơn cả Và cái thể loại sở trường Nguyễn Tuân viết Đó chính là thể tùy bút Nhá, ok chưa ạ? Những cái đặc điểm trong sự nghiệp cầm bút hay nói cách khác là trong những cái sáng tác của Nguyễn Tuân mà chúng ta có thể thấy đó chính là thứ nhất này Nguyễn Tuân đi theo chủ nghĩa xê dịch Cái đẹp Đó Sử dụng kiến thức liên ngành đa ngành Với những liên tưởng so sánh độc đáo Được chưa ạ? Và mỗi trang văn của Nguyễn Tuân Thì đều thể hiện cái sự tài ba uyên bác Và nhìn nhận à, Nhìn nhận những cái đối tượng này Trên một cái góc độ Đó chính là góc độ thẩm mỹ Nghệ thuật Giọng văn của Nguyễn Tuân thì vừa đĩnh đạc vừa cổ kính nhưng cũng vừa trẻ trung và hiện đại. Ông là nhà văn của núi cao, vực sâu, thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ và chúng ta có thể thấy rằng một cái phong cách của một người nghệ sĩ được gói gọn trong các cụm từ cùng viết lại nhé Đó chính là tài hoa. Tài hoa. Uyên bác Được không ạ? À? Ngông nghênh Tài hoa Uyên bác Ngông nghênh Kiêu bạc Đó các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Thì các em có thể hoàn toàn là ghi vào sách luôn Các bạn có thể ghi vào sách trong cái quá trình mà các bạn tích lũy kiến thức nền luôn Ok chưa? Đồng ý không? Thì đây chính là cái phần kiến thức đầu tiên về tác giả Ngoài ra chúng mình có thêm một cái đoạn văn ở đây Để tóm tắt lại những cái thông tin nổi bật nhất Và đây cũng chính là một cái phần hướng dẫn cho các em để các em có thể chủ động gọi là à, gọi là diễn đạt lại sâu chuỗi lại những cái phần kiến thức mà chúng ta có nhá à, diễn đạt lại sâu chuỗi lại từ những cái phần kiến thức chúng ta có thành một cái đoạn văn ok chưa nào Đồng ý không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha Các em sẽ chú ý giúp cho chị nha Đây là phần kiến thức đầu tiên về tác giả Ô chị vẫn xem bình thường mà Em ơi em xem lại uh, cái kết nối wifi của mình nha Còn hiện tại chị đang theo dõi ở trên đây thì rất là bình thường Phan Trang ạ Nhá À ok nhất trí Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái nội dung quan trọng nhất này Chị sẽ không nói về hoàn cảnh sáng tác nữa nhá Đây rồi Được không ạ? À? những vấn đề trọng tâm trong văn bản. Không biết đây có phải là cái điều mà các bạn cần nhất hay không? Bởi vì chị cho rằng là có thể là chúng ta cũng sẽ dành cái thời gian để chúng ta học Chúng ta cũng tìm hiểu, đúng không ạ? Nghiên cứu tìm tòi các thứ Nhưng mà cũng có đôi khi là bởi vì á chúng ta không có một cái tài liệu nào để chúng ta có thể ghim lại tất cả những cái phần kiến thức đó nên thành ra cứ mỗi khi mà học đến bài nào là mình lại phải bắt đầu đi sâu chuỗi đi lục tìm ở rất là nhiều nơi bây giờ thay vì cái điều đó các em hoàn toàn có thể chủ động học lại kiến thức bất cứ khi nào các bạn cần bất cứ văn bản nào các bạn mong muốn đó chính là trong cái bộ sổ tay văn học này nhá thì đây chính là những cái vấn đề trọng tâm ví dụ Ngày hôm nay chị trọng tâm là chị học về hình tượng người lái đò sông Đà Nhá Rồi bây giờ tôi đến người lái đò sông Đà của tôi này Đây rồi À tôi à chị xin lỗi Tôi hãy học về hình tượng sông Đà Đây tôi đến với sông Đà nhá Vẻ đẹp của dòng sông Đà Ok chưa ạ? Vẻ đẹp của dòng sông Đà này Nhìn vào đây nhá Chúng ta thấy trước tiên đó chính là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo Đúng không ạ? Trong cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo này thì đã được chia ra thành hai ý chính. Ý thứ nhất đó chính là sự hùng vĩ hung bạo qua diện mạo. Nhá, sự hùng vĩ hung bạo qua diện mạo. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, ở trong diện mạo này là có các ý chính như sau. Thứ nhất, ở những quãng sông hẹp, đá bờ sông dựng vách thành. Được chưa ạ? Ý số 2 là mặt gành hát lóng Đấy, thấy không ạ? Rất rõ ràng Tức là trước tiên là chúng mình phải rõ ràng cái đã Ý số 3 là những cái hút nước nơi quãng tà mường phát Được không ạ? Ý số 4 là thác nước Được chưa? Thác nước nhá Và hung bạo cả trong tâm địa Thì ở đây chúng ta có đó chính là qua trùng vi thạch trận trên sông Và cụ thể là qua ba trùng vi thạch trận thì ở trong cái cuốn sách này trước tiên là sẽ được trình bày bằng cái việc là các bạn sẽ gạch ý trước đã. Sau cái phần gạch ý xong ấy thì mình sẽ có một cái phần viết mẫu hay nói cách khác là một cái phần phân tích chi tiết nhá. Chính là cái phần phân tích chi tiết thì ở đây ví dụ như là chúng ta có ở đây nhá các bạn nhìn này. Đây là phần gạch ý rồi. Xong phần gạch ý là chị có phần phân tích chi tiết này. Đấy, được không ạ? Đây là cuốn sách dành cho các bạn học sinh lớp 12 em ạ À, <laughs> xíu tắt like chị có để lại phần phát trực tiếp không? À, chị sẽ để lại cho các bạn nhé Những bạn nào vào muộn thì các em có thể chủ động xem lại nhá Thì ở đây ví dụ nhá cái phần kiến thức đầu tiên mà chị có đó chính là cái phần kiến thức uh, về dòng sông Đà hung bạo và cái sự hung bạo này được thể hiện qua ý đầu tiên đó chính là tính cách hùng vĩ hung bạo của sông Đà qua những quãng sông hẹp và cụ thể là đá bờ sông dựng vách thành. Thì các em ơi, các em có thể thấy này, ý đầu tiên nhá, mình xem gạch ý trước để mình nắm được nội dung trước nhá. À đúng rồi, ở trong cuốn sách này thì có có cả audio để các bạn nghe nữa và có một cái sự cải tiến đó chính là bây giờ chúng mình sẽ có hai loại audio. Audio đầu tiên là audio văn bản có nghĩa là bên cạnh cái việc các bạn đọc văn bản thì bây giờ các bạn còn có thể nghe văn bản nữa. Đấy, văn bản đã được tái hiện lại bằng audio cho các bạn để các bạn nghe luôn. Bên cạnh đấy thì còn có một cái loại audio nữa đó là audio phân phân tích văn bản. Đấy thì thì trong cái bộ mới này là sẽ có hai loại audio các em nhá. Rồi, nhất trí ạ. Bây giờ chúng mình sẽ có ở đây trước tiên là sự hùng vĩ hung bạo của dòng sông Đà được thể hiện qua diện mạo này. Thì chúng mình sẽ có thứ nhất, đó chính là Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời Thế thì các bạn có thể thấy rằng là đây là cái gì nhỉ? Đây là cái dẫn chứng Đúng không? Và sau cái dẫn chứng này là ngay lập tức chúng mình có một cái phần bình luận Và phần bình luận ở đây đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là người đọc hình dung ra được độ cao của vách đá bên bờ sông Lại vừa cảm nhận được cái lạnh lẽo và âm u ở những khúc sông hẹp. Được không ạ? À? Đây là bình luận nhé. Mà tại vì sao mà các bạn viết ký, tức là các bạn phân tích bút ký hay các bạn phân tích tùy bút nó chưa hay. Có lẽ là bởi vì chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc là chúng ta nêu ra cái dẫn chứng thôi. Được không ạ? À? Mới chỉ dừng lại ở việc là chúng ta nêu ra cái dẫn chứng thôi. Chứ ta chúng ta chưa hề có nêu ra được cái phần bình luận mà trong khi cái phần bình luận đấy mới là cái phần quan trọng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn đọc đến cái dẫn chứng đấy thì các bạn phải biết là nó đang nói về nội dung gì, nó hay ở chỗ nào, nó đẹp ở chỗ nào. Thì đấy mới là cái mà chúng mình cũng cần phải rút ra nữa. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý nhá. Chúng mình sẽ có này. Đây. Ý tiếp theo, dẫn chứng tiếp theo đó là vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Về phần bình luận cho cái dẫn chứng này thì chúng mình có đó chính là cái sự so sánh với một bộ phận nhỏ hẹp ở cổ họng con người. Và đây là một cái liên tưởng so sánh cực kỳ độc đáo. Trong những cái thông tin vừa rồi chị có cung cấp cho các bạn về Nguyễn Tuân thì chị có nói rằng một trong những cái đặc điểm vô cùng ấn tượng của Nguyễn Tuân thường được tái hiện trên những trang viết của mình đó chính là những so sánh và liên tưởng độc đáo. Thì ở đây chúng ta đầu bắt gặp những cái so sánh và liên tưởng độc đáo như thế. Đây là một cái cách miêu tả rất chính xác và sinh động và nhằm một cái mục đích là để tô đậm gì ạ? À, để tô đậm về cái sự nhỏ, hẹp, <coughs> nhỏ và hẹp của gì ạ? Của cái quãng sông này. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Bên cạnh đấy thì Nguyễn Tuân lại tiếp tục sử dụng hai hình ảnh liên tiếp này. Đó là Đứng bên bờ này ném nhẹ tay hòn đá qua bên kia vách Có những quãng con lai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia Đây cũng là những cái so sánh Để chúng những cái hình ảnh ạ Để chúng ta thấy được là cái quãng sông này nó phải nhỏ và nó phải hẹp đến mức như thế nào Thì chúng ta đứng ở bờ bên này dùng một cái sức rất là nhỏ thì chúng ta đã ném được sang bờ bên kia rồi đúng không ạ? Hay là nó hẹp nó nhỏ đến cái mức mà cái quãng sông ấy có những cái con nai, con hổ nó chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là nó đã nhảy được qua rồi. Được không ạ? À? Bên cạnh đấy thì chúng ta còn có một cái liên tưởng cực kỳ độc đáo nha. Đây là cái liên tưởng nói về cái cảm giác của người, của những người ngồi trên thuyền mà đi qua cái quãng sông này. Đó chính là cái cảm giác như thế nào đấy ạ? Đó là cái cảm giác mà Ngồi trong khoang đỏ qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh Được không ạ? À? Nói trực tiếp vào một cái cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn Và sau đó thì đưa ra một cái liên tưởng Đó là giống như cái việc đứng ở hè một cái ngõ Mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào Trên cái tầng nhà thứ mấy nào Vừa tắt phụt đèn điện đó thì các bạn ơi chúng ta thấy rằng Đây bình luận nhá Một cái liên tưởng độc đáo So sánh cảm giác của con người giữa thiên nhiên hoang sơ Với một khoảnh khắc của đời sống hiện đại giữa chốn thị thành Và chính những cái so sánh liên tưởng của tác giả Vừa chính xác, vừa tinh tế vừa bất ngờ lại lạ lẫm nữa đã tạo ra một cái gì ạ đã tạo ra một cái hình ảnh gây được chấn động trong tưởng tượng và cảm xúc của người đọc đó, thì đây ví dụ nhá Ví dụ là cái phần chúng mình gạch ý như thế Thế xong rồi bắt đầu là chúng mình có cái phần viết mẫu Đây, phân tích chi tiết Đấy, các bạn có thể tham khảo cả cái phần phân tích chi tiết này nữa Nha, ok không ạ? Thì chúng mình ơi, đấy là một số những cái cách để chúng ta học thông tin về Nguyễn Tuân này Rồi thì chúng ta cũng biết được cái cách để chúng ta có thể triển khai được các cái ý đối với từng vấn đề chính này Và chị hy vọng rằng là nếu được thì các em có thể chủ động là tìm hiểu về cái bộ sổ tay văn học này một cái phiên bản mới nhất của học văn chị Hiên để chúng mình có thể học kiến thức nền thật là hiệu quả nhá còn những điều gì thú vị nữa ở trong cuốn sổ tay văn học này thì chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo để chúng mình vừa học cùng với nhau mà lại cũng vừa biết được rằng là phù hợp để các bạn có thể sử dụng để học kiến thức nền ôn tập cuối học kỳ 1 và ôn tập cho cả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới nữa đấy các em ạ. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải nói lời chào tạm biệt với các bạn thôi. Đừng quên là vẫn đang có chương trình đặt trước bộ sách này với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi và còn được tặng thêm bốn cái ấn phẩm nữa về việc viết nghị luận văn học nữa đấy các em nhé. Đây bốn ấn phẩm này. Cuốn đầu tiên này, đó là cuốn đây ạ. bộ mở bài kết bài này Thứ hai là yêu cầu giải quyết những cái yêu cầu nâng cao trong bài nghị luận văn học này. Thứ ba là liên hệ mở rộng trong nghị luận văn học này. Và thứ tư là bộ từ điển nâng cấp diễn đạt này. Đó, thì uh, các bạn ơi, các bạn có thể đặt ngay cái bộ sách này để được tặng một cái bộ này bao gồm 4 cuốn đang có giá là 99.000 nhưng mà hiện tại thì uh, vẫn đang được đây ạ, à, nhưng mà vẫn đang được tặng free gọi là tặng miễn phí dành cho các em khi các em đặt cái bộ sổ tay văn học này nha được không nào? À, còn bây giờ thì chị Hiên gửi lời chào tạm biệt tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào các em.